chào toàn thể anh em thì hôm nay tôi hướng dẫn anh em đồ chơi sóc đĩa mới anh em nhá hàng này vừa mới về được mấy ngày thôi anh em đi cho tôi hàng này nó không phải bát đĩa quân vị anh em nhá tôi hướng dẫn cho anh em một cái đồ chơi đẳng cấp nhất mới nhất trên thị trường duy nhất chỉ cơ sở là tôi có thì hàng nhà tôi lưu ý một điều cực kỳ quan trọng anh em nhá bây giờ mùa dịch kéo dài anh em không thử hàng được tại công ty thì anh em tôi sẽ gửi đường bưu điện cho anh em thử hàng tại nhà anh em nhá nhân viên bưu điện phát hàng đến anh em chuẩn bị bát đĩa quân vị thử chuẩn anh em mới thanh toán không chuẩn anh em không phải lấy hàng từ chối nhận hàng và không phải thanh toán tiền anh em này đấy hàng tôi được thử hàng thoải mái tại nhà anh em nên đồ chơi chuẩn nên nhà tôi hoàn toàn yên tâm khi gửi hàng nhân viên đã test cẩn thận và viết phiếu hành cho anh em đổi mới một tháng và bảo miễn phí một năm anh em nhá anh em đi cho tôi như thế anh em quan tâm sản phẩm alo 097640 số 8 tôi sóc vào thực tế cho em biết này Đấy, bát đĩa quân vị xanh chín 100% nhưng khi có công cụ chọn đi chơi là tôi khẳng định với em luôn là tôi biết trong ba trong đĩa nó là chẵn hay là nẻ tiếng này là chẵn này anh em này em thấy không kỷ niệm cho em khoảng vài tiếng nữa anh em nhé không tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về cái đồ này chẵn này vẫn đứng sấp đôi này tiếp này chồng quân chồng vị là báo hết cái hàng này nói không với làm cái là con vẫn chơi rất là bình thường lẻ này em thấy không đồ chơi rất là ok tỷ lệ chính xác của nó lên đến 90 95 phần trăm 10 tiếng may ra chỉ xuất một tiếng lẻ này anh em này tiếp tục đến cuối này rồi rất là ok về chất lượng anh em nhá lẻ này hàng này độc quyền chính cơ sở của tôi có anh em này thì tại sao tôi có đánh rất là ok thế vì tôi nhờ cho một cái dụng cụ đó là cái máy cảm biến laser z 10 anh em này thì cái máy này là anh em đi chơi là anh em cầm một nọ dung dịch cảm nano đây đây là cái hàng cảm nano bạc anh em chạm tay ở vị này anh em chơi được thì cái dung dịch cảm nano thẩm thấu tất cả là quân vị villa thăng long trắng đó bài thuốc anh em này vị thì vị nào cũng được em nhá tôi hướng cách em chạm vị này em vào tôi tứ đen thì trắng không vào lẫn nhá anh em nhá không vào sấp đôi hay ba đen là trắng vào cùng vào một mặt thôi thì có hai trường hợp xảy ra một là anh em đến sòng đánh sới người ta đã chơi trước rồi thì những cái tiếng chồng quân chồng vị thì anh em tranh thủ kiểm tra quân anh em chạm vào tay anh em nhá hai là anh em có thể chuẩn bị trước những cái lá thuốc những cái bao thuốc hay những cái lá bài anh em có thể xoa trước ở nhà đi một lần chạm vào vị anh em đánh được 6 tiếng anh em nhá nên anh em trừ cái thời gian anh em chạm vào đi anh em có thể chuẩn bị trước anh em này hàng này hàng vô tang 100 trăm anh em sóc đều lên này em mở ra anh em cho ra tay một lượng rất nhỏ một cái lọ dung dịch này có thể chơi được 20 đến 25 lần nên anh em yên tâm về cái giá cả thì phải chăng mà mình đầu tư một lần là mình cũng chơi hàng năm anh em nha nên anh em yên tâm về chất lượng anh em vào tôi tứ đen tứ trắng Đấy, không vào nhiều để tránh trường hợp báo suyết em alo tôi 0976 40 468 Đấy, hàng này có bảo hành anh em rõ ràng công ty địa chỉ rõ ràng anh em vào tôi tứ đen tứ trắng này chờ giúp tôi khoảng 30 giây đến một phút là máy có thể báo kết quả về cho anh em thì đi kèm nó tất nhiên phải có cái bộ máy đó là cái máy cảm biến laser 10 cái máy này nhà tôi ngụy trang trực tiếp vào dòng điện thoại iPhone 6 hay iPhone 5 Samsung Oppo thì tôi đều ngụy trang được hay nhỏ gọn hơn nữa đó là cái điện thoại Cubac 1280 hay điện thoại màn hình 63 nhà tôi đều ngụy trang hết em nhá em muốn ngụy trang vào dòng điện thoại nào thì anh em alo cho tôi 0976 40 468 để được tư vấn miễn phí cái đồ này thì cái dung dịch cảm lalo thẩm thấu tất cả loại chất liệu quân vị em nhá kể cả vị đóm vị bài vị thuốc đều thẩm thấu rất là ok đấy hàng này thì nói không với bát đĩa rồi bát đĩa tôi khẳng định anh em là xanh chín một trăm phần trăm bát đĩa của sòng sới tôi không liên quan thì ngày trước đánh vào ống cảm ứng thì em có thể luồn bộ vị hay là anh em đi chơi đánh bệ trôi bệ thảm hay luồn bát hình rất là rủi ro anh em nhá đôi khi ăn được tiền lại là va chạm như này hàng không tăng trăm trăm khi chạm vào không có cái tăng tích thì không ướt quân tạo ra một lớp la lô bạc lên em hoàn toàn yên tâm nha bay hơi ngay lập tức sau 30 giây nên yên tâm không sợ phát hiện ra như em anh em hỏi tôi là liệu nó có bị uh, ướt quần không liệu sóc nó có dính không nên anh em không phải lo về vấn đề đấy anh em nhé hàng này nó không với bát đi quân vị với nhịp rung rung một đánh nẻ rung hai đánh chăn rất là tối ưu nhịp rung rồi đi chơi rất là dễ chơi thôi không có gì khó khăn cả thì hôm nay tôi làm clip bọn tôi để trực tiếp ra cái bát này em nhé đến sau đến sớm cái hàng này dùng hàng sạc này là anh em sạc tôi hai tiếng đồng hồ là em chơi liên tục 6 giờ em đi đến sau đến sớm em cả công tắc sang bên trái thì nó sẽ có cái đèn laser đây để nó thu quét anh em nhá cảm biến nó thu quét tôi làm clip sẽ để ra đây anh này đến dòng đến sới cứ cho nó sóc vài tiếng có chắc có lẽ là được anh em này đến sau đến muộn cậy người ta chẵn này đấy cái khoảng cách của nó hai mét rưỡi hết về là con là cái đúc túi quần túi áo hệ ống trông đồng thì tùy anh em chẵn này mình đúc làm sao cho nó kín cho được anh em nhá nẻ này anh em thấy không đã có hai chẵn này một lẻ này thêm cho anh em một tiếng nữa này là anh em có thể chơi được rồi chẵn này anh em này kỷ niệm cho anh em cái tiếng lẻ nữa xong khi chuyển sang chiêu đánh này một tiếng nữa này vẫn chặn này thế là ok rồi bốn năm tiếng là ok rồi và tôi chuyển sang chế độ đánh là tôi tắt sang cái chế độ bên phải đó là chế độ đánh anh em này có công tắc này nó có ba lớp này ở giữa là tắt bên phải là thu quét cảm biến bên trái là chế độ đánh nó nháy trực tiếp cái đèn thế này vừa nháy vừa rung em nhá rung một đánh lẻ rung hai đánh chắn anh em này sau này sau xong đặt xuống này 3 đến 5 giây máy báo anh em nhá một này một bạc lẻ anh em này mở bát này ba trắng này cái này anh em tập trung để ý giúp tôi cái máy nhá anh em nhìn này một này nhịp rung anh em có thể chỉnh được hai đèn hai rung chắn không thể sai được tiếp này anh em có thể thử hàng khi tôi gửi bưu đường bưu điện anh em nhá thử tại nhà anh em luôn vì mùa dịch này có khả năng anh em không lên được cơ sở anh em này lẻ anh em này không thể sai được anh em nhá tại vì nhiều anh em cũng có thiện chí mua đồ nhưng mà đang dịch không đi được thì tôi sẽ gửi đường bưu anh em thử tại nhà đúng hàng mới phải thanh toán không đúng hàng không trả tiền anh em này chẵn này tứ tử đen anh em đã không thể sai được đồ chơi công nghệ cao hàng đỉnh cao trong bộ môn sóc đĩa bịp một này hai này vẫn đứng chẵn này không biết là tứ tử hay sấp đôi này sấp đôi anh em nhá độ chính xác lên 95 phần trăm 90 95 phần trăm 10 97 9 anh em này một này hai bạc chẵn này anh em này em đã chồng quân chồng vị đã báo hết thì đặt đâu máy cũng báo em nhá nhiều em bảo tôi đặt đây hay nó có vấn đề gì đây tôi để đặt đây được anh em này đấy nẻ này em nhá đặt đâu máy báo vẫn rất là ok đây em nhìn thấy không chứ không phải em bảo tôi là là hay là có cái vấn đề gì đây tôi đặt đây thế vẫn thế thôi một này một bạc lẻ này một tỷ lẻ này xuống người đánh lẻ anh em này không thể sai được em nhá đồ đồ chơi đỉnh cao trong bộ môn sóc đĩa bịp hàng mới nhất đẳng cấp nhất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 dưới này em không ăn được tiền nữa thì tôi khẳng định với em không có gì em ăn được tiền nữa cả em ạ à. mắt em nhìn này mắt thấy tai nghe rất là thực tế này em thấy không chuẩn đét luôn em nhé không thể sai được sóc em vài ba tiếng này em kiểm chứng giúp tôi ba trắng em thấy không led không đẳng cấp luôn mắt nhìn tai nghe sáng như đêm trăng rằm luôn sấp đôi Đấy, tiếp tục này ba đen nhìn là biết này ba đen này đấy đánh là ăn được tiền đánh là ăn được tiền phải sóc trên tay luôn à, vẫn đứng ba đen anh em này chuẩn đen anh em nhé khẳng định luôn đánh cái đồ này là đồ lôi đồng cối đá rồi em thấy không ba trắng này à, đi chơi là được tiền tiếp này ba trắng em thấy không đây màu hoa đen này thì cái thế hệ bát nhà tôi ạ là cái hàng mới nhất anh em này đầu tiên cái loại bát ngày xưa anh em đánh lúc đánh những cái loại bát thành bát cạnh hay là bát đít thì cái trọng lượng thay đổi hoặc là soi đít nó đen xì những cái bát công nghệ cao bây giờ anh em này đầu tiên đó là soi thì nó sẽ trong suốt thứ hai là thử phấn rôm hay thử kho lửa họ đều rất ok ngâm nước kho lửa ok thứ ba là cái mẫu bát phôi bát bây giờ nó rất là đẹp anh em bát rất là đẳng cấp luôn cái điều quan trọng nhất là anh em đi sạc này anh em sạc giúp tôi cái bệ từ đấy sạc đỏ là sạc xanh là đời thì ngày xưa anh em phải sạc chân kim nó rất là nhì nhằng rất là lộ liễu đấy cái ưu điểm của nó đầu tiên là anh em phải dùng hàng sạc thứ hai là phần rôm đều rất ok thử nước thử nửa họ ok đấy, thứ ba là cái thời lượng pin là điều quan trọng nhất cái hào dòng bát hình rất nhiều anh em thắc mắc hỏi tôi là cái thời lượng pin đó là cái điều quan trọng nhất thì pin ạ cái dòng bát của tôi là mở được 300 lần liên tục trong một trận bài anh em thì nó kéo dài từ 3 đến 6 tiếng có những cái bát trâu thì tôi thử riêng được 6 tiếng còn những cái bát bình thường nhất được 3 tiếng em quan tâm những cái alo tôi 0976 408888 tư vấn miễn phí 24 trên 24 cho anh em nhà tôi bán tất cả đồ của bạc bịp anh em nhé thì các loại mẫu bát trên thị trường Việt Nam nhà tôi đều cung cấp hết từ những cái bát fit loại bát phích này phít này phít nhựa này hay là bát long phương bát trắng tinh này bát trắng tinh nhà khách sạn này hay bát hải dương này, các loại bát này nhà tôi đều có hết này long phương hải dương bát sứ hoa tôi đều cung cấp hết anh em nhé cái mẫu bát này những mẫu bát đít ngày xưa đều có hết này đấy thì anh em mua cái loại bát gì nhà tôi đều cung cấp hết thì bát ạ nó chia làm hai loại cơ bản đầu tiên là bát trắng đen trắng thứ hai là bát màu thế thì trong loại bát thì để có loại bát ví dụ như là đầu đây là bát tự động anh em nhé đây đó là một cái bát tự động đấy, thì đặt phát là soi thì là hiện thì nhìn thấy đây là bát tự động nghe này còn cái loại bát thứ hai đó là bát khiển bát khiển là khi anh em đặt xuống đây ví dụ tôi tôi ví dụ cho anh em đây là cái bát khiển thì khi anh em đặt xuống này thì chưa nó hiện ra nhưng em bấm một phát là mở phát nó sẽ ra ngay anh em thấy không tức là mình phải bấm thì là mở mở mắt phát nó sẽ ra ngay anh em nhé còn khi anh em chưa bấm thì là nó chưa ra đấy là cái dòng bắt khiển để mình chơi mình cơ động thì cái bát khiển này nó khác cái bát tự động ở chỗ nào bát khiển này mình bấm thì sẽ mở mắt ra thì thời lượng giữ pin nó sẽ tốt hơn hay cái loại bát thứ ba đó là cái loại bát đó là kết nối trực tiếp cái điện thoại anh em đang cái điện thoại Samsung anh em đang dùng đó là cái bát kết nối wifi anh em nhé cũng rất là cơ động đấy cái giá bát kết nối wifi thì từng với mẫu bát nó chênh lệch nó không đáng kể anh em này thì về nói bát thì phải đi kèm theo màn hình đấy cái loại bát wifi đánh trực tiếp trên điện thoại của anh em một loại bát mà dùng theo màn hình xoay thì là phải đi theo màn hình màn hình thì phải màn hình nhà tôi em nhá thì màn nhà tôi có tách có loại màn từ điện thoại đen trắng 110i em này từ điện thoại 110i đến những cái dòng điện thoại ví dụ như là 6300 em thấy không 6300 đấy đây điện thoại đen trắng 280 này đấy, đọc sóc xong này em thấy không? nét luôn chuẩn nét này đẹp luôn đến cái màn khuếch màn rơi em cái màn khuếch màn rơi em không ba trắng nhìn nét cho anh em thì cái màn khuếch màn rơi này cái ưu điểm của nó là đánh đường trường đường núi anh em đánh ít nhất phải được 50 mét đánh xuyên rừng luôn đấy để em đi chơi rất cơ động và cái hàng dùng hàng sạc chơi liên tục hai ngày với pin đấy còn cái màn bình thường nó cái màn nhỏ này em chơi sòng sới nhỏ hay chơi ao làng công ty anh em dùng cái loại màn này thì anh em ngụy trang làm sao thì đến sòng sới người ta ví dụ đây cái điện thoại anh em đang dùng anh em cứ đặt như này em bấm này anh em thấy không rất là kín em nhá không còn người kỹ thuật em vẫn có thể đánh bình thường được thì cái loại màn này thì dùng là dùng cái loại pin ờ, bình thường như điện thoại bình thường nhá như điện thoại bình thường luôn đấy cái hàng này đồ đẳng cấp nhất để em đi chơi là ăn được tiền rồi không phải lo lắng điều gì hết thì bán hàng nhà tôi là có phiếu bảo hành cho anh em bảo hành trong trường hợp gì đầu tiên là sạc nó có vấn đề hay là màn soi có vấn đề hay là phím dung có vấn đề nhà tôi đều bảo hành cho anh em trong vòng một năm anh em nhá còn về cái bát nếu mà lỗi tôi sẽ đổi mới cho anh em nhưng ngược lại anh em đập vỡ bát thì anh em phải thông cảm là đầu tư cái bát mới ví dụ mình đánh cái canh bạc độ hai ba mươi triệu ăn được vài chục triệu rồi thì mua cái bát mới không thành vấn đề anh em nhá cái công nghệ của năm này công nghệ cao rồi bây tôi sóc cho anh em thêm vài ba tiếng nữa này để biết rằng là bát nó đánh đẳng cấp như nào em này đấy ba trắng anh em nhìn thấy chưa nét chưa không thể sai đây em nhá đây tôi dơ thực tế anh em nhìn này đấy ba trắng này đẳng cấp luôn này tứ trắng này không phải gì nhỉ như thế này không ai được tiền nữa thì bát vẫn là cái đồ đẳng cấp nhất vẫn tứ trắng em này thì cái thời điểm năm ngoái những cái ngày xưa em đánh cái ống cảm ứng cảm nhớ phải đo rất là nhìn nhằng em nhá ba đen này ba trắng này em thấy không ba đen chưa ngày xưa em đánh cái đống cảm ứng phải luồn lại đo nhịp đo nhiếc như khi cái sòng sới em thiết kế ra em luồn được bát vào là em đi chơi thắng tuyệt đối luôn nếu mà cái bát năm nay bát không tang không tang là đập năm bảy miếng không có tang tích gì cả nhưng nếu đập vụn thì sẽ tìm ra nhưng em hiểu rằng là đập năm bảy miếng là ok đấy nên em hoàn toàn tâm bán hàng có tem cho anh em rất là cụ thể em nhé để có cái đồ chơi mới nhất chuẩn nhất đánh ăn được tiền đó, đây tôi ví dụ cho anh em tôi đặt thực tế anh em nhìn này như thế này không ăn được tiền thì có cái gì ăn được tiền nữa anh em đây chuẩn chưa xoay này đây, mở mắt này đẳng cấp luôn hay bát tự động thế thôi đây, ví dụ đây là cái bát khiển đây, về đây tôi cầm cái khiển này đây, tôi đặt xuống này em này bấm phát là mở ra ngay anh em nhá thấy chưa ở đây này đây đặt xuống này tôi bấm này mở phát là ra ngay đấy cứ bấm phát là mở mắt là ra anh em nhá đây tí phát nữa này bấm này mở mắt là ra nhá đấy rất là cơ động luôn mẫu bát thì nhà tôi có nhà tôi đại lý lớn này này cái sạc là sạc bệ từ này, đặt xuống là đỏ này em nhìn không là đỏ đây dụ cái bát này, đặt thử này đấy, đi chơi thế này không ăn được tiền nữa thì có gì ăn được tiền anh em đây đặt xuống này chuẩn đét anh em nhá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 đồ đạc gì nhà tôi có từ sáu đến bịp bài lá bịp nha anh em bài lỗi công ty bài dấu thì thử hai em lên trực tiếp bến xe em lên hà nội hoặc bến xe em đâu sài gòn gần đâu qua đó anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em xem hàng thử hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán bát tàng hình không ta không chân sạc thế hệ mới này là cái đồ họ đi chơi là đồ đẳng cấp rồi không có cái đồ gì đẳng cấp hơn cái đồ này đồ bát này nữa anh em nhá em nhìn nhá người thật việc thật công việc thật thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của tôi còn ở xa nhá thì tôi sẽ gửi xe khách xe ca cho anh em xem hàng thử hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán anh em zalo tôi số này tư vấn 24 trên 24 thì cảm ơn anh em xin chào toàn thể anh em thì hôm nay bên tư vấn cờ bạc bịp và tôi giới thiệu với anh em cái bộ đồ chơi mới đó là cái ví đổi bài thì ví đổi bài thì nhà tôi bán là phiếu hành cho anh em nhé đổi mới một tháng bài miễn phí một năm thì nhà tôi phân phối các loại ví này các loại mẫu này anh em này đây là rất là cơ động em này bài là bài nào được em nhé Đấy, bài là của người ta bộ chơi bộ môn gì anh em cũng có thể đổi được đổi cực êm siêu chất lượng anh em nhá siêu nhanh đấy không phải không một giây là anh em đổi được bài rồi mình không phải đi học tay nghề anh em nhá cờ bạc già người ta có tay nghề thì tôi không nói nhưng anh em đi chơi đánh bạc đánh bạc sỏi thì anh em không cần phải có tay nghề em này đây này siêu nhanh nhá bài nào anh em có thể đổi được đây tôi lấy một con bài khác này thì anh em chơi được tất cả các bộ môn bài lá của Việt Nam nhá liêng này ba cây sâm phẩm tiến lên miền Nam miền Bắc này hay là binh sập sám bình Ấn Độ em chơi môn gì em cũng thể đổi được em nhá đấy cái ví này ạ là có thể hoàn toàn dùng như bình thường một công đôi việc em mua một cái ví em vẫn đúc được cái thẻ atm vẫn để được các ngăn đúc tiền đúc tiếp như bình thường em nhé đấy, em vẫn có thể đúc như bình thường vào được đấy, thì các ngăn ở đây là có cái dây sạc này em sạc chúng tôi khoảng 2 giờ đồng hồ là em chơi liên tục hàng tuần anh em này thì ví này là cái ví da bò anh em nhé da bò này em biết rồi rất là ok rất là bền máy là máy nhật thì khi máy nhật thì là hàng là đổi bài rất là êm luôn người đối phương không mà phát hiện ra được em đi chơi thứ nhất cái ví này anh em đúc tiền luôn Đấy, thứ hai là anh em có thể đổi bài đến những sòng sới nhỏ đám cưới đám hỏi hay là đến những cái hội hội nghị hay là đến những đi ăn cưới hay là đi tụ tập xe ôm anh em có thể chơi được này giá cả phải chăng phù hợp với túi tiền của anh em không học tay nghề anh em nhé đấy thì tôi đổi cho anh em nhìn này rất là tự động anh em nhé rất là nhanh rất là tốc độ đấy, hàng này là hàng rất là đẳng cấp luôn không phải học tay nghề nhì nhắng mất thời gian thì ví dụ anh em phải lưu ý nhá có cái ưu việt của nó gì đầu tiên là bài lạc được thì các loại bài đều đổi được hết vì đây là nó là cái ví đổi bài anh em nhé thì ngoài ví nhà tôi sẽ điện thoại đổi bài này hay là áo đổi bài anh em nhà tôi đều phân phối hết nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái giá cả và chất lượng anh em này ở đây ví dụ đây là một cái điện thoại đổi bài nhà tôi cũng có đây các loại điện thoại từ iPhone Samsung anh em nhá Đấy, đổi bài cho anh em này anh em nhìn này đây là cái điện thoại iPhone 7 hay là Samsung nhà tôi đều có hết anh em alo tôi 0976408888 để được tư vấn miễn phí về cái đồ chơi này anh em này thì cái hàng này nói không với bài rất là cơ động thứ hai là chơi bộ môn gì cũng được ví dụ anh em tôi nói đơn giản nhất ví dụ người ta đang đánh liêng anh em nhá thì khi người ta đánh liêng anh em có thể đổi rất là hiệu quả đi chơi anh em có thể để, để trước mặt anh em để vài cái đồng tiền lẻ lên cho nó kín đáo thì ví dụ anh em đánh đánh liêng ví dụ đi thì đơn ví dụ đơn giản nhất anh em lên một cái ván bài ví dụ như ván bài xấu như thế này năm lúc thì anh em khéo léo anh em giấu cái con di này vào trong đi anh em nhá thì sau khi giấu cái con di vào trong rồi thì anh em đánh cái ván tiếp theo ván tiếp theo mà đơn giản nhất anh em lên một cái ván bài như thế này đây tôi ví dụ luôn lên một cái ván bài như thế này đấy thì anh em có thể là có 8 nút thôi nhưng em khéo léo anh em để này. con nào muốn đổi anh em cho xuống dưới này khéo léo em giơ lên như này này anh em này đấy, rất là kỹ đấy đấy như này này đấy, 8 nút này anh em này cho vào này đúng không đấy anh em này đấy cho vào này đấy vào này ra này vào này ra này anh em này đấy là JVK rất là hiệu quả anh em nhé đấy như tôi có thể cho ra lại lại này đấy, rất đẳng cấp anh em này tám này em chỉ cần biết một cái nhẹ nhàng thôi là bài có thể đổi anh em rồi đây này JVK này rất đẳng cấp hay em chơi ba cây cũng vậy ba cây em gặp những cái ván mà bài làng nó ví dụ anh em đơn giản giấu con bài vào đây ví dụ bài làng gặp những cái tiếng mà anh em có thể là đánh đánh đâu ăn đấy luôn ví dụ anh em lên những cái tiếng bốn nút như này thì mình rất là khéo léo thôi đây là cái con bài này bài khác đi Đấy, bài hạng đấy nhá ví dụ tôi để luôn con bài xanh này này để nó lẫn lộn bài vẫn đổi được bình thường anh em chỉ cầm con bài anh em chỉ đẩy lên như này phát này là anh em có thể lấy được bài anh em muốn rồi anh em này đấy 785 này đấy, rất là đẳng cấp rất là dễ chơi không thì khó sử dụng cả 0976 40 số 8 em nhá khu vực Hà Nội qua bến xe Mỹ Đình bến xe Tam bắc, khu vực Sài Gòn đến bến xe miền Đông miền Tây anh em để thử hàng miễn phí thì các loại ví nhà tôi đều có này ví da này ví lâu này màu đen màu lâu này hay các loại ví thời trang ví ngắn ví dài em nhá đây này ví rất là đẹp ví da này dùng này, bút tiền như bình thường sử dụng hoàn toàn bình thường nhá Đấy, đồ chơi rất là hiệu quả chính xác không phải đi học tay nghề hay là các loại đồ chơi khác như anh em có thể muốn là áo đổi bài thì em sẽ báo tôi chiều cao cân nặng tôi sẽ gửi cho anh em cái mẫu áo áo thì các loại áo tôi đều có từ áo cộc tay này áo phao này áo dài này tôi đều phân phối em nhé với giá cả là phải chăng thì bài là bài nào được rất là cơ động anh em đi chơi không phải luồn một cỡ bài vào đôi khi em đi đánh cờ đánh bạc luồn một cỡ bài vào rất là khó em này đây này tôi sẽ đổi bài ngẫu nhiên bài nào đổi được em nhé đó rất đơn giản thôi cứ vào là sẽ đẩy ra đấy, hiệu quả chính xác nhà tôi bán hàng là có phiếu hành cho anh em đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm nên anh em hoàn toàn in tin tưởng về cái chất lượng em nha anh em cứ alo tôi thì sẽ được gửi hàng tận tay Đấy, gửi hàng tận tay gửi điều bưu điện thử hàng đúng thì mới thanh toán không thì anh em có thể cho hàng quay đầu không mất một nghìn phí nào hoặc em rảnh rỗi em lên trực tiếp thử hàng anh em nhá đấy lên trực tiếp thử hàng hoặc tôi sẽ gửi, gửi xe khách xe ca cho anh em thì gửi xe khách xe ca và đường xe đò thì khoảng là 2 giờ đồng hồ là anh em có thể nhận được hàng rồi anh em này tôi làm lại cho anh em vài đường này chơi bộ môn gì được anh em nhé cái hàng này là dùng hàng sạc anh em này đây đây cái dây sạc của nó đây anh em này Đấy, rất là cơ động rất là hiệu quả và rất là chính xác thì nhà tôi là đại lý lớn nên giá cả là phải chăng rồi Đấy, thứ hai là bán hàng có trách nhiệm có uy tín Đấy, chế độ bảo hành đổi mới máy thì là máy nhập anh em đây là cái điện thoại đổi bài anh em này đây là con iphone 7 anh em nhé hay là máy Samsung thì nhà tôi đều phân phối cho anh em anh em hãy là người mua hàng đầu tiên để được giảm giá 20% thì ngoài ra là tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp này máy đánh bài này kính áp tròng này bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không thì trong bộ môn bài lá bịp anh em có đòn có ngón thì tôi không nói nhưng khi anh em không có đòn có ngón là anh em đi đánh xanh chín là anh em rất là thua tha thua tha thì là anh em rất là vất vả anh em nhá thì mình phải lên sắm cho mình một cái bộ đồ chơi thì cái ví này giá rất là rẻ này hiệu quả chính xác đấy anh em này hàng là lôi đồng cuối đá rồi thì anh em muốn có thể à, đeo kính áp tròng nhìn xuyên bài hoặc là bài lỗi công ty bài thửa bài xấu hay cao cấp hơn nữa thì anh em đánh cái máy đánh bài em nhá đấy không thì anh em cứ đặt một cái ví vừa nhẹ nhàng và giá cả phải chăng đổi bài lại rất là hiệu quả anh em này đấy thì khu vực hà nội thì em qua bến xe mỹ đình bến xe giáp bát khu vực Sài Gòn thì qua bến xe miền Đông miền Tây em để được thử hàng tại chỗ nhân viên tư vấn cho anh em nhá có cái đồ chơi là mới chính xác hiệu quả tư vấn cho anh em đấy à, anh em này thì anh em là người mua hàng thế là người mua hàng sáng suốt đến những chỗ nào có đại lý lớn nhiều sản phẩm thì người ta sẽ đổi có mới cho anh em khi anh em mặc gặp gặp lỗi anh em tránh mua phải những cái đại lý nhỏ người ta mua đi bán lại em nhé để có cái đồ chơi mới nhất chính xác nhất gọi trực tiếp cho tôi Đấy, tôi tên là tú anh em nhá 0976 40 468 gọi trực tiếp cho anh Tú này tư vấn về cái sản phẩm này uy tín chất lượng à, uy tín là vàng em nhá bán hàng có trách nhiệm cho anh em viết phiếu hành đấy, có chế độ bảo hành cho anh em thì ví nào thì tôi có ví ra là ra bò anh em đấy máy nhập này thì em ý này đây là có cái nút bấm ở đây này để anh em ra bài này khi em cho vào này anh em khi muốn đổi bài ra anh em muốn cho này ra thì chỉ bấm vào đây này là có cái nút đây là sẽ ra này đấy thì cái trường hợp thứ hai anh em có thể cho nó ra bài hãy cho vào ra bài vào bài anh em này anh em có thể giữ chặt con này anh em cầm em giữ chặt này nó ra thì em rút tất cả hai ra để có hai phương án để em cho ra bài thì em nhìn nhá nhiều anh em hỏi tôi là anh ơi ví dụ tôi em giấu con át vào đây thì trong bài này thành năm con át à, anh em không nên hỏi tôi như thế anh em nhá khi em giấu con ca bích thì trong này thiếu con ca bích giấu con át rô trong này thiếu con át rô nhưng em yên tâm em chưa bạc cỏ 52 lá bài không bao người ta đếm bài nên em hoàn toàn yên tâm lúc nào phát hiện gần như là lộ thì em có thể đòn con bài ra anh em giấu bài bỏ bài ra là đủ của anh em nhá đấy thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của tôi